chân này đưa hai cái thùng không ạ được đấy chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đó là máy trộn thức cán ừ, thức ăn này trộn cám này đấy đây máy trộn thức ăn này gia súc gia cầm thủy hải sản đấy thì à, trộn nguyên liệu như cám bột rồi cám viên các thứ mình trộn thêm à, thực phẩm chức năng vào đấy thì à, máy là toàn bộ bằng inox 304 dài dặn từ chân máy đến lồng các thứ này đấy thì đây thì là tổng thể con máy bên ngoài này đấy nó có chân đỡ khá là cao thì ờ, cách phần dưới này đấy. có bốn chân rất chắc chắn bằng inox ống như này đấy, chắc chắn này phần đỡ motor thì chúng ta có phần dưới này có thể ờ, xê dịch được độ căng của xích này đấy máy sẽ sẽ chuyển động bằng ờ, xích chứ không phải là bằng dây cu loa Đấy, thì đảm bảo cho bạn là độ bền hơn và trong quá trình sử dụng sẽ chắc chắn hơn an toàn hơn đấy thì uh, từ buli của motor này nó chuyển động qua buli buli lưới vô trục này chắc chắn motor thì sử dụng motor 1,1 kW đấy motor dây đồng bảo hành cho các bạn 12 tháng toàn phát thì ờ, ngay chỗ này à, chúng tôi đã lắp thêm bộ điều bộ công tắc này này con nọc Đấy, để trong quá trình sử dụng mình tiện là mình cắm điện trực tiếp luôn thì lúc nào dùng mình bật on lên tắt thì mình bật off đấy thì không phải rút điện ra rút điện vào nguy hiểm à, kể cả sau này ví dụ như à, người lớn ở nhà mà à, các à, bạn nhỏ muốn làm thì vẫn dễ dàng đấy, chỉ cần bật on lên đổ nguyên liệu vào thì nó sẽ trộn cho mình thôi đấy đây. trong lồng máy inox toàn bộ chắc chắn này Đấy, để vệ sinh Đấy, ở giữa là cái trục trục đảo của nó này là một đảo xoắn như này đấy ở trên này có một ký hiệu là khi trong quá trình máy sử dụng thì chúng ta không nên bỏ tay vào đây đấy cái máy này là nó 75 75 kg máy trộn 75 kg thì ngoài ra chúng tôi có máy như à, 50 75 120 đấy tùy vào nhu cầu của người sử dụng này chúng ta muốn trộn hai bao hay là 4 bao hay là 5 bao đấy thì uh, máy sử dụng điện 220V điện thắp sáng gia đình đấy. đây là hai máy mà trộn cám này chân máy cao khoảng, đấy. thì uh, ngay đây là cái đầu ra của nó này chúng ta trộn xong ấy đấy khi trong quá trình máy hoạt động chúng ta sẽ rắc cái này vào đấy, đóng sắt nó vào thì cái miệng nó sẽ được đóng kín đấy thì trong sau khi chúng ta trộn xong chúng ta chỉ cần rút ra đấy thì nguyên cái phần cám được trộn chúng ta sẽ rớt ra đây chúng ta có thể lấy chậu hứng hoặc là bì để cắt đặt đấy. đây thì cũng như ở đây có ghế sử dụng này thì đầu tiên chúng ta đổ nguyên liệu vào này cắm điện này bật on này đấy và đổ à, thuốc à, trộn vào ví như men vi sinh này đấy rồi ờ, các ờ, nguyên liệu chức năng đấy, thực phẩm chức năng thì chúng ta đổ trộn vào thì máy bắt đầu sẽ đạo sau khi chúng ta đạo xong chúng ta bắn ọp đấy và rút cái tấm này ra đấy, rất là chắc chắn đấy, toàn bộ khung máy bằng inox này. các mũi hàn các thứ này đều được làm kín đấy, rất là đẹp không bị xước cũng như là không sẽ trong quá trình chúng ta sử dụng hay là vận chuyển các thứ sẽ không bị va đạc va quệt làm sức tay sẽ chảy máu các thứ an toàn Đấy. nghe khớp nối cũng thế Đấy. Đây. còn chân đỡ của động cơ thì tôi có tiện gen dài như này Đấy. thì ờ, trong quá trình ta sử dụng lâu dài mà xích nó có trùng ra như xe máy ấy. chúng ta dùng ờ, lâu dài thì xích sẽ bị trùng đấy thì ta chỉ cần căng ra đấy nếu nóc này ra và xịt motor ra bên ngoài nó sẽ căng ra đấy ngay dưới chân chúng tôi đã thiết kế thêm hai cái bánh như này để dễ di chuyển đấy đây thì à, khi chúng ta di chuyển thì cần nghiêng nó xuống đấy đặt cái à, bánh xuống đất đấy như thế chúng ta có thể di chuyển để đi để lại rất là tiện đấy còn à, bốn chân máy chúng tôi đã lắp thêm à, bốn cái chân cao su để à, thứ nhất là nó sẽ bám vào bám vào mặt mặt mặt nền hơn và khi trong quá trình sử dụng thì sẽ hạn chế cái việc ví dụ như điện dò dỉ hay là nước thứ đấy. đấy các bạn để ý các mũi hàn của inox này đấy. hàn rất là đẹp này được mài nhắm đấy đây, đây bệ đỡ thứ này bệ đỡ trục này Đấy, khung thì được làm chắc chắn này Đấy, phần motor này Đấy, trục của nó này Đấy, máy thì toàn bộ làm bằng inox hết dài này các bạn có thể nhìn ý độ dài của nó này Đấy. lồng đây các mũi hàn này. mũi chấm này kín được mài nhắn rất là đẹp Đó máy hoạt động rất là êm chúng tôi có sẽ có đoạn video test thử cho các bạn xem Đấy. Đấy thì toàn bộ uh, những uh, chi tiết về máy à, trộn nguyên liệu trộn cám trộn thức ăn thì các bạn có nhu cầu mua máy uh, trộn nguyên liệu thức ăn gia súc gia cầm thủy hải sản thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ số 1 lô từ T3 khu đô giá Nguy xã Tiệp thành phố Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là những uh, chương trình hỗ trợ vận chuyển các thứ thì cảm ơn các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn quý vị đã rất nhiều